Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của DForex. Và hôm nay là cuối tuần, chúng ta lại ngồi lại với nhau và đưa ra những cái nhận định, đưa ra những cái chiến lược để sang tuần chúng ta giao dịch một cách hiệu quả nhất. Rất là vui mừng khi mà một tuần vừa qua à, những cái nhận định, những cái chiến lược tuần trước của chúng ta đang đạt hiệu quả rất là cao và rất là nhiều anh chị ở trong nhóm lớp học cũng như là nhóm thực chiến đã có lợi nhuận rất là tốt và rút được rất là nhiều lợi nhuận và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một chút về những cặp tiền, về những đồng tiền mà chúng ta cần quan tâm vào à, tuần sau. Đầu tiên, à, như thường lệ, chúng ta sẽ kiểm tra về chỉ số DXY. Thì như mọi người cũng đã biết, thì chỉ số DXY nó là một chỉ số của đồng đô la Mỹ nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái thị trường mà chúng ta đang tham gia ảnh hưởng đến những cái đồng tiền mà liên quan đến USD thì tuần trước thì chúng ta đã có những cái nhận định khá là sát với USD khi mà à, cặp tiền này đang có một cái xu hướng tăng rất là rõ ràng và những thông tin gần đây những thông tin lạm phát gần đây đang củng cố một điều đó là vào tháng 11 tới uh, à, 90 phần trăm cục dự trữ liên bang mỹ à, sẽ có quyết định tăng lãi suất đợt tiếp theo đợt tiếp theo và nhìn vào cái xu hướng ngày trong khung ngày của cặp tiền này thì cũng đang thể hiện cho một cái xu hướng tăng rất là rõ ràng à, khi mà thông tin lạm phát à, công bố vào tối thứ năm tối thứ năm Đấy, bây giờ ờ, chúng ta sẽ điểm qua một chút về như các buổi zoom trước hay những video nhận định trước thì em vẫn có một uh, cái thiên hướng đó là cặp DI này vẫn còn đang trong một cái xu hướng tăng rất là mạnh và cái xu hướng sắp tới uh, và nó sẽ lên tiệm cận lại cái đỉnh uh, gần nhất của cặp tiền này đó là quanh khu vực 119, 120 và những cái thông tin lạm phát gần đây thì cái tỷ lệ mà cặp tiền này lên quanh khu vực 119, 120 sẽ có tỷ lệ rất là cao tỷ lệ rất là cao và chúng ta có thể nhìn thấy một cách rõ ràng là à, hiện tại là cặp tiền này có thể về lại cái vùng trendline tăng à, ngắn hạn ở trong khung ngày đó là quanh khu vực 112 113 và tiếp tục đi lên đấy và trường hợp thứ hai cặp tiền này có thể phản ứng một chút ở cái đỉnh quanh khu vực 114.5 115 ấy và có thể sao rơi ở đoạn này và xác định xu hướng những cái thông tin về cái cuộc họp của Fed trong thời gian tới để củng cố một điều đó là cái quyết định tăng lãi suất sẽ à, tăng cái tỷ lệ phần trăm rõ ràng hơn và cái cặp tiền này sẽ đi lên lại cái đỉnh quanh khu vực 119 đến 120 đấy là về cái xu hướng của cái đồng tiền DK à, như mọi người cũng đã biết thì đây là cái cặp tiền mà nó là, là một cái chìa khóa để chúng ta giao dịch giao dịch thành công và kiếm được lợi nhuận à, tốt ở trong cái thị trường tài chính nghìn tỷ đô này à, chúng ta sẽ điểm qua một chút về cặp dầu cặp dầu thì chúng ta đã rất là thành công trong tuần trước khi mà chúng ta đã có những cái kèo xeo dầu quanh khu vực 92 93 và chúng ta có lợi nhuận cực kỳ là tốt ở trong tuần trước đấy khi mà dầu đã giảm về quanh khu vực 85 86 rồi đây cũng là cái khu vực mà trước đó thị trường nó phản ứng khá là nhiều lần trước đó thị trường nó phản ứng khá là nhiều lần mà theo quan điểm cá nhân của em thì trong cái thời buổi lạm phát chưa thể nào mà kìm hãm được trong một thời gian ngắn thì những các chỉ số những cái cặp liên quan đến lương thực thực phẩm hàng hóa sẽ có một cái nhịp uptrend sẽ có nhịp tăng giá đấy và tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục canh mua cái cặp dầu này lên ở quanh khu vực 81 82 đây là cái khu vực cực kỳ là đẹp cái key level cái vùng hỗ trợ cực kỳ là đẹp của cặp dầu này khi mà thị trường đã phản ứng rất là nhiều lần thứ nhất là trong những cái ngày trước thì thị trường đã phản ứng cực kỳ là mạnh mẽ ở quanh khu vực 81 82 và thứ hai đó là thị trường nó đã bờ break qua trong cái thời gian ngắn ở đây và thị trường quay trở lại test ở quanh khu vực 81 82 nó sẽ là một cái deal cực kỳ là đẹp để mọi người có thể mua cặp dầu này lên đó là quanh khu vực 81 82 chúng ta sẽ mua cặp dầu này lên và trong tất cả các video của em thì em đã nhận định cho mọi người đó là trong video nhận định cuối tuần em sẽ à, cập nhật những cái xu hướng xu hướng uh, trung hạn về cặp tiền xu hướng tuần về từng cặp tiền và những cái kèo scalp những kèo scalp mọi người có thể đăng ký vào nhóm lớp học uh, của em và có thể đăng ký kênh channel của em để ủng hộ em và hàng tuần em sẽ có những cái buổi uh, zoom về ờ, kiến thức về thực chiến để cho mọi người có thể tham khảo Đấy, và vừa rồi đó là cái nhận định à, và cái xu hướng tuần tới của cặp dầu đó là chúng ta sẽ canh mua quanh khu vực 81 82 chúng ta sẽ mua cái cặp dầu này lên Đấy. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái cặp tiền mà hiện tại rất là nhiều anh chị quan tâm trong cái thời điểm hiện tại liệu cặp vàng đó là cặp vàng liệu cặp vàng có giảm tiếp hay không khi mà tuần trước chúng ta đã có nhận định rất là tốt chúng ta đã có những cái chiến lược cực kỳ là tốt khi mà chúng ta đã sell vàng chúng ta sell vàng đầu tiên là trong tuần trước nữa thì chúng ta đã có những cái kèo sell vàng quanh khu vực 17 25 17 26 chúng ta đã có kèo xeo vàng ôn in và em đã báo trên nhóm lớp học cũng như là nhóm thực chiến mọi người có lợi nhuận cực kỳ là tốt và tuần trước nữa chúng ta có thấy một cái điều đó là à, cặp vàng này đóng cửa đến tuần ở dưới quanh khu vực 1700 thì nó đang củng cố cho cái việc cái à, tôn trọng cái xu hướng của cặp vàng hiện tại xu hướng của các cặp vàng hiện tại khi mà à, những ngày buổi zoom hay là những uh, video nhận định cuối tuần tuần trước thì em đã cảnh báo đó là tháng 11 này tỷ lệ mà Fed tiếp tục tăng lãi suất lần tiếp theo nó rất là cao và chúng ta sẽ canh cái sell cái cặp vàng ngày xuống xuống canh bán cái cặp vàng ngày xuống và chúng ta tổ chức chúng ta đã có lợi nhuận cực kỳ là tốt đối với cặp vàng này thì với cái thông tin lạm phát ở tuần trước thì cái Mỹ sẽ tăng lãi suất rất là cao tỷ lệ Mỹ sẽ tăng lãi suất lần tiếp theo rất là cao và cái xu hướng của cặp tiền này và thị trường sẽ bắt đầu tiêu thụ bắt đầu tiêu thụ cái thông tin về cái việc tăng lãi suất của Fed vào tuần tới và tuần tới mà nhìn trong cái xu hướng của cặp vàng này cái xu hướng xuống hay là xu hướng xuống hiện tại xu hướng downtrend hiện tại đang rất là mạnh với những cây nến ngày gần đây đó là những cái cây nến với lực bán cực kỳ là mạnh và cái vùng quan trọng nhất của cặp vàng trong thời gian gần đây đó là quanh khu vực 165x đã bị phá vỡ và đóng nến tuần ở dưới quanh khu vực ờ, uh, 165x rồi đấy và cái tuần sau thì chúng ta tiếp tục canh xeo cặp vàng ngày xuống tiếp tục canh xeo cặp vàng ngày xuống và mọi người nhìn trong khung H4 cặp vàng hiện tại đang có một chút phản ứng ở quanh khu vực 1640 thì sang tuần chúng ta sẽ canh sell lại cặp vàng canh sell lại cặp vàng canh sell lại cặp vàng ở quanh khu vực 1658 đến 1662 đây là cái khu vực uh, trước đó thị trường phản ứng cực kỳ là mạnh trước khi cái thông tin về lạm phát của Fed được uh, công bố ra thì cặp này với bắt đầu phá được cái quanh khu vực 1659 đến 1660 và hiện tại thì cặp vàng đang chạm một cái vùng hỗ trợ của cặp vàng này đó là quanh khu vực 1642 thì cái tỷ lệ cao cặp vàng này sẽ có phản ứng một chút và quay lại test lại cái vùng mà trước đó thị trường đã kiểm tra rất là nhiều ngày à, những ngày đầu tuần đó là quanh khu vực 1659 đến 16 à, 62 thì chúng ta sẽ sell cặp vàng này xuống đây là cái chiến lược đầu tiên à, trong tuần tới chúng ta sẽ giao dịch đối với cặp vàng và chiến lược thứ hai chiến lược thứ hai đó là à, nếu mà cặp vàng không quay lại gì test lại cái khu vực 1659 đến 1662 và cặp vàng phá luôn vé quanh khu vực 1641 thì nếu mà cặp vàng đóng cửa ở dưới quanh khu vực 1640 thì chúng ta sẽ sell cặp vàng này về quanh khu vực 1616 đây là cái khu vực uh, cái key level gần nhất hỗ trợ gần nhất của vàng và với những cái thông tin gần đây với những cái quyết định tăng lãi suất của Fed trong tháng 11 này thì cái tỷ lệ mà vàng sẽ quay trở lại quanh khu vực 1615 1616 là rất là cao và thậm chí là xa hơn đấy thì cái chiến lược thứ hai vàng đóng cửa dưới 1640 chúng ta đợi vàng quay lại test lại quanh khu vực 1640 chúng ta sẽ bắt đầu bán xuống về cái đáy cũ của cặp vàng đó là quanh khu vực 1616 quanh khu vực 1616 và chúng ta có thể thanh khoản à, cặp vàng ở ngay khu vực này rồi đấy và với cái vùng 1616 thì chúng ta vẫn chưa lên mua dài hạn đối với vàng chúng ta cần những cái thông tin những cái đường thông tin mà ủng hộ cho cặp vàng ủng hộ có thể vàng lên được thì chúng ta mới với những cái tín hiệu rõ ràng thì chúng ta mới mua cặp vàng này lên và về dài hạn thì cặp vàng rất có thể sẽ phá vỡ luôn phá vỡ luôn cái vùng 1616 và quay kiểm tra lại những cái vùng đáy thấp hơn đây và em đã vẽ ra đây đó là quanh khu vực trước đó thị trường phản ứng cực kỳ là mạnh đó là quanh khu vực 1573 1573 thì đây nếu mà vàng quay trở lại quanh khu vực test lại quanh khu vực 1573 thì chúng ta mới mở những cái lệnh à, mua dài hạn đối với cặp vàng này mở những cái lệnh mua dài hạn thì những cái thông tin à, tăng lãi suất của Fed thì trong tháng 11 này thì rất là cao và theo như tình hình kinh tế thế giới thì ít nhất là đến cuối quý 4 của năm 2022 thì cái xu hướng của những cái cặp tiền liên quan đến USD mới có thể thể đảo chiều khi mà những cái chính sách của Fed tăng lãi suất trong năm nay nó rất là nhiều rồi khá là nhiều rồi thì chúng ta sẽ canh mua vàng ở quanh khu vực 1573 1616 chúng ta có thể mua phản ứng lần đầu mua phản ứng lần đầu đối với cặp tiền này và chúng ta sẽ mua ngắn hạn thôi chúng ta sẽ mua ngắn hạn đối với cặp tiền vàng này thôi tại vì là cái xu hướng của nó áp lực bán cực kỳ là mạnh nó chưa có một cái thông tin gì và hiện tại không có một cái thông tin gì không có một cái tin tức gì có thể ủng hỗ trợ được cặp tiền vàng này đi lên cả Đấy, chúng ta có thể mua phản ứng ở quanh khu vực 1616 thôi đấy là cái xu hướng vàng tuần tới chúng ta sẽ canh sell vùng sell đầu tiên đó là quanh khu vực 1659 đến 1662 và vùng sell tiếp theo đó là vàng phá vỡ 1640 đoạn vàng quay lại thì test quanh khu vực 1640 đến 1642 chúng ta sẽ bán vàng xuống tiếp tục sell vàng về đáy cũ đó là quanh khu vực 1616 đây, đây là cái chiến lược của vàng tuần tới mọi người nhé về cái xu hướng trung hạn trong tuần tới à, thì mọi người có thể tham khảo cả tiền vàng này còn lại là những cái kèo scap thì mọi người có thể tham gia vào nhóm lớp học tham gia vào nhóm lớp học để nhận được những cái kèo nhanh nhất và nhận được những cái thông tin nhanh nhất à, để mọi người có thể kiếm được lợi nhuận tốt nhất Đấy và tuần vừa rồi mọi người lãi rất là nhiều rất là nhiều anh chị khi mà à, theo cái plan theo cái nhận định tổ chức của em và được em kèm một một à, đã sell vàng rất là nhiều và có lợi nhuận cực kỳ là tốt mọi người nhé tiếp theo chúng ta sẽ đi tiếp đến đó là cặp về cặp bảng Anh mà tuần vừa rồi tuần vừa rồi chúng ta đã có những cái nhận định đó là mua cặp tiền có những cái nhận định đó là bán cái cặp tiền GU xuống khi mà cặp tiền này quay lại vì test lại cái khu vực trendline giảm của cặp tiền này và chúng ta hiện tại cặp tiền này đang có phản ứng khá là tốt và phản ứng khá là tốt khi mà test lại cái vùng trendline giảm này đấy và cái xu hướng chính của cái cặp tiền GU đang là một cái xu hướng giảm và tuần vừa rồi khi mà GU có những cái nhịp đi lên là do uh, chính phủ Anh mua trái phiếu mua trái phiếu đã khiến cặp tiền uh, à, GU đi lên và nhưng mà à, sang tuần tới những cái thông tin liên quan đến lãi suất của uh, cục dự trữ liên bang Mỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cặp tiền này và xu hướng của cặp tiền GU vẫn đang là một cái xu hướng giảm và tuần tới chúng ta lại tiếp tục canh sell tiếp tục canh sell đối với cặp tiền GU thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là xem là à, cặp tiền này sẽ thị trường sẽ phản ứng như thế nào vào ngày thứ hai tuần sau đấy và cái vùng sell đầu tiên đó là quanh khu vực 1.13 chúng ta sẽ tiếp tục bán cái cặp tiền GU xuống bán cái cặp tiền GU xuống và vùng sell thứ hai trong ngắn hạn trong ngắn hạn trong khung H4 của cặp GU ờ, hiện tại thị trường đang có một cái nhịp phản ứng đó là vùng key level quanh khu vực 1.09 1.1 1.1 thì chúng ta cũng chờ đợi nếu mà thị trường không quay lại test lại cái vùng trendline giảm thì chúng ta sẽ xem thị trường sẽ phản ứng ờ, cái vùng 1.1 1.09 này như thế nào 09 500 này như thế nào đấy nếu mà thị trường đóng cửa đóng cửa dưới quanh khu vực 1.09 1.09 200 1.09 300 và vùng 1.1 đóng cửa bên dưới thì chúng ta tiếp tục bán cặp tiền GU xuống bán cặp tiền GU xuống về lại cái vùng đáy cũ của cặp tiền GU đó là quanh khu vực 1.03 400 1.03 800 Đấy. và xa hơn đó là vùng tâm lý tròn một chấm khi mà cặp bảng Anh uh, về lại bằng với đồng USD thì lúc đó chúng ta mới xem xét những cái lệnh mua đối với cặp tiền này và những cái thông tin liên quan đến lãi suất của Fed đang ủng hộ cho một cái xu hướng uh, xuống của cặp tiền GU chúng ta sẽ canh xeo cặp tiền GU xuống vùng đầu tiên đó là quanh khu vực 1.13 1.12 900 chúng ta sẽ bán cặp tiền GU xuống và vùng thứ hai đó là quanh khu vực 1.09 300 1.1 chúng ta sẽ xem uh, thị trường sẽ phản ứng như thế nào với cái quyết định tăng lãi suất của Fed xem là Fed tăng 50 điểm hay là 75 điểm cơ bản nếu mà đóng cửa dưới quanh khu vực 1.09 300 à, và dưới 1.1 thì chúng ta và cái lực bán khi mà xuất hiện những cây nến to à, với lực bán mạnh thì chúng ta tiếp tục bán cái cặp tiền GU xuống lại quanh khu vực uh, đáy cũ của cặp tiền GU này đó là quanh khu vực 1.04 1.03 700 đến 1.04 thì chúng ta có thể thanh khoản bớt dịch L và thanh khoản bớt chốt lại bớt cái cái cái lệnh sell của chúng ta đấy và chúng ta kỳ vọng cặp tiền này có thể giảm sâu hơn giảm sâu hơn đấy về cái xu hướng của cặp u vẫn là đang là một cái xu hướng xuống và tuần sau chúng ta sẽ canh bán xuống nha mọi người nhé tiếp theo đó là cặp liên quan đến USD nữa đó là cặp EU EU thì tuần trước thì chúng ta cũng đã có những cái nhận định đó là bán cặp EU xuống khi mà cặp EU có cái nhịp có cái nhịp phục hồi lại nhưng mà khá là đáng tiếc cặp EU không quay trở lại khu vực trước đó nó phá vỡ qua trước đó thị trường phá vỡ qua và cái vùng trendline ngắn hạn của thị trường đó là quanh khu vực uh, 0.98 0.98 400 đến 0.98 600 Đấy, khá là đáng tiếc khi mà cái lệnh của chúng ta không khớp không khớp nhưng mà chúng ta đã ăn được rất là nhiều uh, kèo scalp rồi kéo scalp rồi và cái xu hướng chính của cặp EU trong tuần tới đó là những cái cặp đằng sau liên quan đến USD XXX USD thì uh, sẽ có một cái xu hướng giảm trong tuần sau mà chúng ta sẽ tiếp tục canh bán tập tiền EU xuống và cái vùng gần nhất đó là cái vùng trendline giảm quanh khu vực uh, cũng là cái vùng uh, kháng cự trước đó thị trường đã phá vỡ qua hỗ trợ trước đó thị thị, thị trường đã phá vỡ qua đó là quanh khu vực 0.98500 0.98500 chúng ta sẽ tiếp tục bán cặp tiền EU xuống bán cặp tiền EU xuống về lại cái đáy cũ đó là 0.95400 tiếp tục bán cặp tiền này về lại quanh khu vực uh, ờ, 0.95500 khi mà cái xu hướng chính của cặp tiền đang ủng hộ và những cái thông tin liên quan đến đô la Mỹ đang ủng hộ cho cái xu hướng Ờ, chính của cặp tiền EU này đó là xu hướng giảm và dự kiến tuần sau sẽ có một cái nhịp giảm đối với cặp tiền này nữa cặp tiền EU này nữa đó là quanh khu vực 0.98 500 chúng ta sẽ tiếp tục bán xuống nếu chúng ta uh, có được cái lệnh này thì đây đó là một cái điểm rất là đẹp đối với cặp tiền EU cặp tiền EU còn về ngắn hạn còn về ngắn hạn thì hiện tại EU đang quay nhỏ đang quay quay, sideways quay nhỏ trong khung H4 trong khung H4 đang quay nhỏ trong khung H4 và cái vùng từ cái vùng 0.98 đến 0.96 300 thì đây là cái vùng khá là sát với key level của cặp EU đấy hiện tại nếu mà chúng ta bán xuống thì đây nó chưa phải là cái giá đẹp để chúng ta bán xuống và chúng ta có thể giao dịch bán xuống sideways trong khung H4 sideways trong khung H4 đó là uh, trong khung H4 mọi người nhìn thấy đang hình thành một cái chen giảm chen giảm ngắn hạn chen giảm ngắn hạn đối với cặp tiền EU đó là quanh khu vực 0.978 thì chúng ta có hoàn toàn có thể mở những cái lệnh uh, lệnh sell lệnh bán cặp EU ở quanh khu vực đường trendline uh, ờ, giảm ngắn hạn của cặp tiền này trendline giảm ngắn hạn của cặp tiền này đó là 0.976 đến 0.978 chúng ta có thể bán cặp tiền này xuống và cái xu hướng chính của cặp EU đó là tìm lại cái vùng ít nhất đó là cái vùng đáy cũ gần nhất của cặp tiền này đấy và xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm đấy mọi người có thể đăng ký vào nhóm lớp học đăng ký vào nhóm lớp học và để được nhận những cái buổi zoom những cái chiến lược hàng ngày những cái kèo sờ cáp ngắn hạn hàng ngày ờ, để chúng ta tối đa hóa lợi nhuận và cập nhật tình hình tin tức một cách nhanh nhất mọi người có thể ủng hộ ờ, em bằng một kênh channel của em bằng một cái nút like một lượt đăng ký và tất cả những cái buổi zoom chia sẻ kiến thức buổi Zoom thực chiến em sẽ đăng lên kênh channel để cho mọi người có thể tham khảo và hôm nay cũng là cuối tuần rồi thì ờ, chúc mọi người có hai ngày cuối tuần thật là uh, vui vẻ và an lành và chúc mọi người sang tuần mới à, chúng ta sẽ có những cái nhận định có những cái chiến lược à, và có lợi nhuận thật là tốt trong à, tuần à, thứ ba của tháng 10 này và em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi à, video của em em chào tất cả mọi người chúc mọi người thành công